lại là Big Lê đây hôm nay thì Big Lê đang có mặt tại à, khu biệt thự nhà vườn N Beauty à, N Spa à, hiện tại trước mặt Big Lê là ở là Kaila Beauty Spa và của chủ nhân đó là Đoàn Thảo ạ à, ngày hôm nay thì à, Big có buổi chuyển giao cũng như là chia sẻ những cái phát đồ của các đối tác của, Big Code hiện tại bây giờ ở 15 Thành Nam là Kaila Beauty Spa hiện tại là đang áp dụng tất cả những cái phương pháp của Bicot đó là nạm mụn ống tre và tất cả các phương pháp là điều trị mụn điều trị nám cũng như là Kala Beauty có một trong những cái là uh, cái những cái hot hot dịch vụ đó là một trong những cái uh, hiện tại uh, ờ, các tất cả các thẩm mỹ viện và các, các thẩm mỹ viện mà những cái spa lớn ở Hà Nội đang lấy là đó là hai phu trẻ hóa đúng không ạ tại vì là à, Nam Định cũng là một trong những là cái nơi là sinh ra của Bích Lê và rất là may mắn là tất cả những đối tác lớn của Vicop hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại à, Nam Định hiện tại bây giờ là một trong những cái đối tác à, tuyệt vời nhất của Vicop đó là à, chị à, Đoàn Thảo ạ Chứ mà mọi người đây là đó là biển hiệu của Kala Beauty Star à, trong đây trong khu này ạ đó là đó rơi khoảng tầm 5.000 mét vuông anh chị em ạ 5.000 mét vuông nhá à, đây ạ 5.000 mét vuông ở à, vào đây đúng như là một cái thiên đường luôn ạ đúng chưa ạ quá là một thiên đường luôn ạ à, ở đây thì anh chị em sẽ được có gì ạ được vừa được trải nghiệm à, tất cả những cái dịch vụ gì á sang nhất xịn nhất và hiệu quả nhất với giá thành có nghĩa là rất là tuyệt vời ạ đó và tiếp tục là anh chị đã được hưởng cái gì ạ là một cái khung cảnh đó là không đâu có được và có tiền không mua được anh chị em vừa được uh, sở, sử dụng những cái dịch vụ à, của những cái thẩm mỹ viện 5 sao và được hưởng một cái không khí rất là trong lành luôn đối với ông ạ ngày hôm nay Big Lê à, từ Hà Nội về thì là được hưởng cái không khí rất là tuyệt vời trong lành đó mới hello mọi người lại là Big Lê đây hôm nay thì Big Lê đang có mặt tại à, khu biệt thự nhà vườn N Beauty à, N Spa à, hiện tại trước mặt Big đây là ở là Kaila Beauty Spa và của chủ nhân đó là Đoàn Thảo ạ À, hay hôm nay thì à, Bích có buổi truyền giao cũng như là chia sẻ những cái phác đồ của các đối tác của, của Bicot Hiện tại bây giờ ở 15 Thành Nam là Kyla Beauty Spa Hiện tại là đang áp dụng tất cả những cái phương pháp của Bicot Đó là nặn mũi ống tre và tất cả các phương pháp là điều trị mụn, điều trị nám Cũng như là Kyla Beauty có một trong những cái là uh, cái những cái hot hot dịch vụ đó là một trong những cái à, hiện tại uh, ờ, các tất cả các thẩm mỹ viện và các, các thẩm mỹ viện mà những cái spa lớn ở Hà Nội đang lấy vào đó là hai phu trẻ hóa đúng không ạ tại vì là À, Nam Định cũng là một trong những là cái nơi là sinh ra của Bích Lê và rất là may mắn là tất cả những đối tác lớn của Pickup hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại à, Nam Định. Hiện tại bây giờ là một trong những cái đối tác à, tuyệt vời nhất của Pickup đó là à, chị à, Đoàn Thảo ạ. Chứ mà mọi người đây là đó là biển hiệu của Kala Beauty Star à, Trong đây, trong khu này ạ, đó là nó rơi khoảng tầm 5.000 mét vuông anh chị em ạ 5.000 mét vuông nhá à, Đây ạ, 5.000 mét vuông Ở à, vào đây đúng như là một cái thiên đường luôn ạ Đúng chưa ạ? Quá là một thiên đường luôn ạ à, Ở đây thì anh chị em sẽ được có gì ạ? Được vừa được trải nghiệm à, tất cả những cái dịch vụ gì ạ? Sang nhất, xịn nhất và hiệu quả nhất Với giá thành có nghĩa là rất là tuyệt vời ạ Đó à, Và tiếp tục là anh chị đã được hưởng cái gì ạ? là một cái khung cảnh đó là không đâu có được và có tiền không mua được anh chị em vừa được uh, sử dụng những cái dịch vụ à, của những cái thẩm mỹ viện 5 sao và được hưởng một cái không khí rất là trong lành luôn đối với ông ạ ngày hôm nay Big Lê à, từ Hà Nội về thì là được hưởng cái không khí à, Big Lê sẽ hẹn uh, anh chị em vào một video tiếp theo bye bye